Thời xưa có bốn đại mỹ nhân là Tây Thi, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân. Ngoài ra còn có 5 người phụ nữ xấu xí nổi tiếng là Mô Mẫu, Trung Ly Xuân, Mạnh Quang, Hoàng Nguyệt Anh, Nguyễn Thị. Họ tuy dung mạo xấu xí nhưng lại rất hiền đức. Chồng của họ đều là những người nổi danh và có đóng góp trong lịch sử. Vậy nhờ đâu mà những người phụ nữ này tuy xấu xí nhưng lại có thể lấy được những người chồng nổi tiếng giúp gia tộc hưng thịnh đến như vậy. Mở quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm hiểu ngay sau đây. 1. Mô mẫu Đầu tiên là mô mẫu vào thời Tam Hoàng Ngũ Đế. Mô mẫu tướng mạo vô cùng xấu xí. Trong cuốn tứ tử giảng đức luận của Vương Tử Uyên vào thời nhà Hán có viết rằng mô mẫu lùn, kỳ quái, là người lương thiện, không che giấu sự xấu xí của mình. Nhưng bà lại là một tấm gương về đức hạnh thời đó, trí tuệ của bà cũng không hề tầm thường. Hoàng đế lấy bà làm vợ, mô mẫu quả nhiên không phụ lòng sủng ái của hoàng đế. Tương truyền, chiếc gương đầu tiên được nhân loại sử dụng là do mô mẫu làm ra. Khi hoàng đế đi tuần tra thiên hạ, nguyên phi luy tổ của hoàng đế bị bệnh qua đời. Hoàng đế lệnh cho mô mẫu lo việc cúng tế, giám sát linh cữu, mô mẫu thể hiện là người có năng lực tổ chức phi phàm. Nhờ có sự trợ giúp của mô mẫu, hoàng đế đã đánh bại viêm đế, giết si view, thống nhất Trung Hoa. 2. Trung Ly Xuân Người thứ hai là Trung Ly Xuân vào thời chiến quốc. Mọi người thường dùng giống như vô diệm để hình dung người phụ nữ xấu xí. Vô diệm này chính là để chỉ Trung Ly Xuân, người huyện vô diệm, nay là phía đông huyện Đông Bình, tỉnh Sơn Đông, nước Tề, thời chiến quốc, bà còn có tên là Trung Vô Diệm. Trong sách nói bà là 40 tuổi chưa lấy chồng, xấu xí vô cùng, đầu lóm mắt thâm, bụng dài khớp lớn, mũi vểnh, yết hầu nổi gió, đầu mập ít tóc. Nhưng chí hướng của bà lại rất cao xa, đọc đủ loại sách, có hoài báo trị quốc. Lúc ấy Tề Tuyên Vương nắm quyền, chính trị hủ bại, kỳ cương yếu kém, lòng người hoang mang tiếng oán than dậy khắp đất trời. Trung Ly Xuân vì muốn cứu vãn quốc gia nên đã mạo hiểm tính mạng đi đến kinh thành Lâm Truy để gặp Tề Tuyên Vương. Chỉ thấy người phụ nữ xấu xí ngước mắt lên, há mồm, vẫy tay, sau đó vỗ đầu gối hô to, nguy hiểm. Nguy hiểm. Tề Tuyên Vương bị bà làm cho bối rối, muốn người phụ nữ nói rõ xem chuyện gì. Can gián Tề Tuyên Vương Trung Ly Xuân tiến đến thi lễ rồi nói Thần ngước mắt lên là thay đại vương quan sát sự biến hóa của phong vân Há mồm là để trừng phạt cặp lỗ tai không nghe lời can gián của đại vương Vẫy tay là để thay đại vương đuổi đi đám su nịnh Vỗ đùi là muốn phá bỏ cung tuyết chuyên để vui chơi của đại vương Dân nữ bất tài Nhưng thần nghe nói quân vương có thần can gián sẽ không mất nước Cha có con khuyên can sẽ không mất nhà mà nay đại vương chìm đắm tử sắc, không nghe lời ngay thẳng. Lần này thần mở miệng cũng là muốn khuyên can đại vương. Quân giặc thì phải dùng đại binh áp sát, ngài còn bị một đám ba hoa khoác lác bao vây, đây là muốn làm lỡ việc nước, vì vậy thần với tay là muốn đuổi họ đi. Đại vương hao phí rất nhiều vật lực, nhân lực để xây lên cung điện hào hoa như vậy, làm cho quốc khố trống rỗng, dân chúng lầm than, sau này sao có thể nghênh chiến với quân tần đây. Phân tích của Trung Ly Xuân khiến cho Tề Tuyên Vương tỉnh mộng. Ông cảm động nói, nếu như nàng không kịp thời nhắc nhở ta, ta nào có biết bản thân đã sai lầm đến như vậy. Tề Tuyên Vương coi Trung Ly Xuân là chiếc gương quý báu của mình. Để muốn chứng tỏ rằng bản thân đã thay đổi so với trước đây, ông đã để cho Trung Ly Xuân làm hoàng hậu. Ba, Mạnh Quang Thứ ba là Mạnh Quang thời Đông Hán, mọi người thường dùng cử án tề mi, nâng khay ngang mày để chỉ vợ chồng tôn kính và hòa thuận với nhau. Câu thành ngữ này là xuất phát từ câu chuyện của Mạnh Quang, vợ của hiền sĩ Lương Hồng vào thời Đông Hán. Trong Hậu Hán Thư, Lương Hồng chuyện có viết là người giá gạo thuê, mỗi khi về nhà, vợ làm cơm, không dám ngẩng mặt trước mặt Lương Hồng, nâng khay ngang mày. Mạnh Quang mập xấu mà lại đen, có thể nâng cối đá, nhưng phẩm hạnh rất tốt, được đại danh sĩ Lương Hồng coi trọng và lấy làm vợ. Lương Hồng mỗi lần đi làm trở về nhà, Mạnh Quang đều mang thức ăn cung kính dơ lên ngang mày, để lại câu chuyện cử án tề mi được người đời ca tụng. 4. Hoàng Nguyệt Anh Thứ tư là Hoàng Nguyệt Anh vào thời Tam Quốc. Hoàng Nguyệt Anh là người ở Bạch Thủy, nay là Tương Phản, Hồ Bắc, Miến Nam, Kinh Châu, thời Tam Quốc Bà là con gái của danh sĩ Hoàng Thường Ngạn ở Miến Dương, vợ của Gia Cát Lượng, mẹ của Gia Cát Chiêm. Hoàng Thường Ngạn thấy Hoàng Nguyệt Anh có tài nên mới giới thiệu cho Gia Cát Lượng. Sau đó Gia Cát Lượng đồng ý kết hôn với Hoàng Nguyệt Anh. Hoàng Nguyệt Anh tóc vàng da đen, mặt mũi xấu xí, nhưng tri thức uyên bác. Gia Cát Lượng bóc phạt, uy chấn Trung Nguyên, phát minh ra một loại công cụ vận chuyển mới, gọi là mộc nghiêu lưu mã, xe gỗ giải quyết vấn đề vận chuyển lương thực cho đại quân mấy trăm ngàn người. Ông còn phát minh ra một loại vũ khí mới gọi là liên nỗ, nỏ liên hoàn. Kỳ thực, những thứ này đều là do người vợ xấu xí đã chỉ cho ông. Hoàng Nguyệt Anh học rộng biết nhiều, một lòng một dạ giúp chồng dạy con, chăm chỉ lo việc nhà, giúp Gia Cát Lượng hoàn thành đại nghiệp thiên thu, công nhất thời Tam Quốc, lừng danh bát trận đồ. 5. Nguyễn Thị Thứ năm là Nguyễn Thị thời Tam Quốc. Nguyễn Thị là con gái của danh sĩ Nguyễn Đức Úy. Lúc đồng phòng Hoa Trúc, dung mạo của Nguyễn Thị đã dọa cho chú rể danh sĩ hứa doãn của nước ngụy thời Tam Quốc co chân bỏ chạy. Nguyễn Thị đã kéo ông lại. Hứa doãn tránh qua một bên và nói, phụ nữ có tứ đức, công, dung, ngôn, hạnh, nàng có được mấy cái. Nguyễn Thị nói, thiếp chỉ thiếu mỗi sắc đẹp. Mà người có học có bách hành, các loại phẩm hạnh đức hạnh chẳng có được mấy cách. Hứa Doãn nói, ta đã có đủ bách hành. Nguyễn Thị nói, trong bách hành thì lấy đức làm đầu, chàng háo sắc không háo đức, làm sao có thể nói là đầy đủ được. Hứa Doãn á khẩu không nói được lời nào. Từ đó vợ chồng tương kính lẫn nhau, tình cảm hài hòa. Khuyên nhủ giúp chồng thoát nạn. Hứa Doãn nhậm chức lại bộ lang, các quan địa phương mà ông bổ nhiệm, ví như quận trưởng, đều là đồng hương của ông, vì vậy Ngụy Minh Đế đã phái người bắt ông lại. Khi quân lính đưa Hứa Doãn đi, Nguyễn Thị Trân Trần đuổi theo, nói với Hứa Doãn, Minh Quân có thể dùng đạo lý để thuyết phục, không thể cầu xin thương tình. Hứa Doãn sau khi bị bắt, người nhà kêu gào khóc lóc, Nguyễn Thị nói, không sao, chàng rất nhanh sẽ trở về thôi. Sau đó nấu một bát cháo nhỏ để chờ Hứa Doãn về. Khi Minh Đế thẩm vấn Hứa Doãn về việc dùng người, Hứa Doãn đáp vì nước mà lựa chọn người tài, nhất định phải hiểu rõ họ. Đồng hương của thần là những người mà thần hiểu rõ. Bệ hạ có thể khảo sát xem họ có xứng đáng với chức vụ đó hay không. Nếu như không xứng thì thần xin nhận tội. Kết quả khảo sát cho thấy, hứa doãn bổ nhiệm đồng hương đều là những người xứng đáng. Vì vậy ngụy Minh Đế đã thả ông ra. Người xưa vẫn nói, Lấy vợ lấy đức không lấy sắc để thấy rằng phụ nữ xấu hay đẹp không quá quan trọng, mà quan trọng là phải có đức hạnh. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Bốn kiểu phụ nữ càng tiếp xúc càng thấy đẹp Có những người phụ nữ được trời phú cho nét mặt xinh đẹp Tuy nhiên đó chỉ là nét đẹp bên ngoài Nét đẹp bên ngoài có thể thu hút ánh nhìn, cảm xúc ban đầu nhưng có những kiểu người phụ nữ mà càng tiếp xúc với họ, bạn sẽ càng cảm thấy họ cuốn hút. Một Kiểu người phụ nữ tự tin Khi tiếp xúc với người phụ nữ tự tin, đối phương cảm thấy thoải mái và dễ bị cuốn theo họ. Sự tự tin của phụ nữ thường đến từ phong thái, lời nói, hành vi. Người phụ nữ tự tin không nhất định là người có nhan sắc. Người có nhan sắc chưa chắc đã tự tin, bởi tự tin là một loại năng lượng tích cực tạo nên khí chất và thần thái của một người phụ nữ. Người phụ nữ tự tin thường hài lòng với những gì họ có. Họ không hay nói những lời trách người khác và trách bản thân mình. Bởi sự tự tin của họ nên đối phương càng tiếp xúc càng cảm thấy thoải mái, càng nhìn càng thấy cô ấy đẹp. Đứng trên giác độ tướng học, người tự tin có một trường năng lượng tích cực và mạnh Điều này giúp phong thái và nét mặt của họ có thêm ánh hào quang. 2. Kiểu người phụ nữ lương thiện Cổ nhân có câu, người thiện lương cho dù phúc chưa tới, họa đã rời xa. Khi tiếp xúc với người phụ nữ có tấm lòng lương thiện, bạn sẽ thấy họ luôn tạo ra một bầu không khí bình yên và ấm áp. Bạn sẽ cảm thấy họ là người thực sự đáng tin tưởng và gần gũi. Người phụ nữ lương thiện là người biết thấu hiểu và cảm thông Họ biết đặt bản thân vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi điều gì. Một người phụ nữ xinh đẹp chưa chắc lương thiện. Nhưng một người phụ nữ lương thiện chắc chắn là xinh đẹp. Phụ nữ lương thiện ý thức được tầm quan trọng của đức hạnh. Họ hiểu rằng thông cảm và tử tế cho người khác cũng chính là thông cảm cho chính mình, tạo phúc cho gia đình và bản thân. Hơn nữa phụ nữ lương thiện không so đo tính toán, hiểu rằng được mất là đều do duyên nở. Không oán trách, không hận. Họ có tâm thái bình thản đối diện với những khó khăn trong cuộc sống. Vậy nên phụ nữ lương thiện luôn khiến người bên cạnh cảm thấy ấm áp và tin tưởng. Càng tiếp xúc với họ, đối phương càng muốn gắn bó hơn. 3. Phụ nữ thích đọc sách Cổ nhân có câu Phúc hiếu thi thư khí tự hòa Có nghĩa là người đọc sách tất diện mạo sáng sủa như hoa. Lý do đơn giản là tướng tự tâm sinh. Hay nói cách khác, vẻ bề ngoài được tỏa sáng từ nội tâm. Người chăm đọc sách mang lại sự biến đổi ra ngoài dung mạo do những thay đổi từ trong tư tưởng. Người xưa có câu rằng trong dung nhan của bạn ẩn chứa những cuốn sách bạn đã từng đọc. Có thể hiểu một cách đơn giản rằng đọc sách cũng là đang tu dưỡng thân tâm. Mà tu dưỡng có thể cải biến khí chất của một người người phụ nữ chăm đọc sách sẽ có được những kiến thức hữu ích cho gia đình và cho bản thân. Bên cạnh đó, đọc sách cũng giúp họ giải tỏa được những vướng mắc trong công việc và cuốn sách. Bằng việc học hỏi những người đi trước, người phụ nữ chăm đọc sách sẽ biết cách vượt qua những khó khăn, trở ngại hàng ngày. 4. Phụ nữ điềm tĩnh Càng nhìn người phụ nữ điềm tĩnh lại càng thấy họ đẹp. Tâm lý học nhìn nhận rằng người phụ nữ càng điềm tĩnh thì nội tâm càng bình hòa. Trường năng lượng bình hòa của họ lan tỏa khiến những người xung quanh cảm thấy bình yên theo. Y học cổ truyền nhận định người hay nóng giận thì hỏa khí, can hỏa, mạnh. Người can hỏa mạnh thường tạo ra cảm giác bất an cho bản thân và những người thân. Với người nội tâm bình hòa, cảm xúc của họ thường ổn định. Những người phụ nữ điềm tĩnh thường là người không có truy cầu nhiều, không có quá nhiều tham vọng.